Xin chào, chúng tôi là nhóm Double Wish Là trước chúng tôi giới thiệu về phát tầm Ô, oh, dạ, ô, cái này ừ. nhớ không nè Là bên Nhật chúng tôi đây, cái này nè Ô, ừ. Ờ, một loài thôi nè. ừ. Với người Nhật thì nghe phát âm ô thì tất cả giống nhau Ô, ô, ô, ô, nha, ừ. nhớ không Nhưng sự thật là người Việt Nam thường nói là Cái này là không có ý nghĩa nha Nhưng Shinsuke Timura tư vấn cổ hôn và có ý nghĩa Ví là Bộ Bộ Bên Nhật chúng tôi là Cái này Bò Bò Tiếp theo là Bò Bò Bên Nhật chúng tôi là Cái này Bò Bò à, Tại vì là bên Nhật Bản là Vo và Be nữa là cái này bo nghe phát âm này là giống nhau bên Việt Nam có rất nhiều loại phát âm bơ và vơ cái này nhiều quá bồ bố bồ bỏ bở bở bơ bố bố bồ bọ bơ tao tao à quá nhiều sự tập là bên Nhật Bản là cái này đã đi bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ chỉ có một loại thôi nhá nếu là bỏ thì bơ nè nếu là vơ là bơ giống nhau b và vơ là giống nhau khó lắm khó lắm nhá bỏ tay bỏ tay